các con tuổi trẻ ba vàng thân mến đã quá lâu do dịch bệnh covid các con không được về chùa không gặp sư phụ không gặp chư tôn đức tăng ni không gặp các cô các bác các anh chị phật tử ở chùa hôm nay ngày đầu tháng tư wow, sư phụ à, làm cái clip này để có mấy lời với các con. À, trước hết, ấy, Sư Phụ phải nói cái tình cảm của Sư Phụ cùng Chư Tăng cũng như cô bác Phật tử của chùa dành cho các con. Đó là rất nhớ các con. Vì cũng lâu lắm rồi không tổ chức được khóa tu cho câu lạc bộ tuổi trẻ vì Covid, nghe Cho nên thực sự là chùa Ba Vàng á, vắng bóng các con rất là nhớ. Nghe những hình ảnh thân yêu của các con về chùa à, đã lâu không được xuất hiện ừ, đó cho mọi người rất là nhớ các cô các bác phật tử cũng vậy các bạn ở chùa cũng thế cũng rất là nhớ các con thì à, hôm nay là ngày đầu tháng của tháng tư âm lịch là một cái tháng mà rất là đặc biệt không? trong tháng tư chúng ta có cái lễ gọi là lễ phật đản tức là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Thì năm nay thì do dịch bệnh Covid như thế này thì sư phụ nghĩ rằng là chùa chúng ta không tổ chức được đại lễ Phật đản, tức là không tổ chức được lễ lớn. Nhưng mà chùa thì vẫn tổ chức cái trong cái chương trình à, gọn nhẹ và tổ chức trực tuyến để cho các cô bác Phật tử cũng như tất cả các con tuổi trẻ được theo dõi cái chương trình này nhé. Thế thì à, nhân chuẩn bị lễ Phật đản sắp tới thì sư phụ thay mặt cho chư tôn đức tăng ni thay mặt cho tất cả các cô bác Phật tử, các anh chị Phật tử của chùa xin à, gửi tới các con mấy điều như sau. Thứ nhất ấy, là tình hình dịch bệnh đang bùng phát trở lại hết sức là nguy hiểm. Thì à, sư phụ mong rằng tất cả các con à, tuổi trẻ chùa Ba Vàng cũng sẽ thực hiện thật là nghiêm túc, thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ừ, chống dịch nhé. Đấy, thực hiện cái 5K đấy các con nhớ. Đó, là cái điều mà đầu tiên đấy. vì cái này nó nó sát sườn với chúng ta. Thì sư phụ rất mong các con phải nhớ thực hiện. Thì tuổi trẻ thì các con cũng hay đi đây đi đó, hay xông xáo nhưng nếu chúng ta mà sơ suất đấy các con ạ, thì cái dịch bệnh nó nó lây nhiễm là chúng ta sẽ rất là khổ khổ mình rồi khổ cho gia đình sức khỏe của mình ảnh hưởng là cái đầu tiên và có khi ảnh hưởng cả tính mạng nữa rồi ờ, gia đình nhà mình phải vất vả vì mình rồi cộng đồng xã hội cũng vất vả một người bệnh bây giờ là khổ cho rất nhiều người là tổn hao rất nhiều người các con ý thức được cái điều này nhé cho nên sư phụ cái điều đầu tiên sư phụ ờ, nhắn gửi tới các con là tất cả thanh niên tuổi trẻ chùa Ba Vàng là các con sẽ thực hiện cái chương trình phòng chống dịch Covid thật là tốt. À, mình phải gương mẫu phải đi đầu nhé. Các con chính các con phải làm gương và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện tốt cái chương trình này. Hiện nay ở chùa mình ấy là chùa thì đã tạm thời đóng cửa không đón tiếp khách và à, tất cả tăng ni Phật tử của chùa cũng thực hiện tất cả đều được hướng dẫn thực hiện thật tốt cái cái chương trình phòng chính chống covid này thế thì mong rằng à, sư phụ mong rằng tuổi trẻ các con cũng thế là những người đi đầu à, thực hiện ừ, cái cái chương trình này thật tốt nhé làm sao cùng với nhà nước sớm để mà khống chế để dập được cái dịch không cho à, bùng phát lớn ở đất nước mình nữa nghe không đây là cái điều thứ nhất thứ hai nữa là trong lúc dịch như thế này nào thì ờ, các con ờ, nếu mà ai mà có công việc làm thì cũng phải cố gắng nghe không? rồi làm cho tốt còn nếu mà ai chưa có công việc làm mà ở nhà không phải đi học các trường cũng cho nghỉ đó thì các con ở nhà phải phụ giúp công việc với gia đình phụ giúp công việc với bố mẹ nhé à, trong cái lúc khó khăn này này lúc này thì ai cũng khó khăn đấy các con ạ công ty xí nghiệp à, đều khó khăn nhà nhà cũng đều bị khó khăn thế thì sư phụ mong rằng tuổi trẻ các con ấy cũng sẽ chung tay với gia đình với cha mẹ nhờ làm sao để đỡ cái khó khăn cho cho gia đình trong cái lúc này nhé thế ngoài cái thời gian làm việc ra thì sư phụ rất mong mỏi các con đã là tuổi trẻ chùa Ba Vàng à, trong cái chương trình mà khám phá vườn tâm thì bị gián đoạn do Covid đó, thì sư phụ rất mong các con trong cái thời gian này nghe không? các con uh, tích cực uh, giữ gìn những cái điều mà Đức Phật dạy gọi là giữ gìn cái giới đức mà mà Đức Phật đã chế cho chúng ta đấy những ai mà đã thọ giới làm Phật tử rồi thì con phải giữ giới cho thật tốt rồi học tập kinh kinh luận nhé học tập giáo pháp của Phật nghe những cái băng mà sư phụ giảng những cái bài sư phụ giảng đấy để các con ôn lại từng cái bài để mình tìm hiểu sâu về giáo lý Đức Phật và các con thực hành thiền quán để hiểu sâu lời Phật dạy. Wow đức phật dạy cho chúng ta thực sự cái cõi đời này nó là khổ thế gian này là khổ à, đấy và chính cái covid này nó cũng là một cái minh chứng những điều đức phật dạy đấy chúng ta thấy toàn là khổ thôi và dân trên thế giới chết rất nhiều vì dịch bệnh chết này giờ còn bệnh tật nữa đấy, rất là khổ như ở ấn độ bây giờ ở brazil bây giờ các con thấy khổ vô cùng và nhìn những cái hình ảnh của người dân ở à, nước Ấn ấy, chúng ta rất là xót xa, không có đủ phương tiện để chữa bệnh, không có oxy để thở và rất là đau khổ và người chết rất là nhiều. Đó thì các con thấy nhé. Thế cho nên là sư phụ thì mong muốn các con đây cũng là một cái để các con ấy, chứng thực lời Đức Phật dạy. Thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ đau để cho các con thấm nhuần lời Phật dạy và và sinh ra được cái tâm mong muốn được tu tập để mà giác ngộ giải thoát cái đó là điều mà sư phụ rất mong muốn trong cái lúc mà tình hình covid thế này này nếu ai không có đi làm không có công việc thì ở nhà phụ giúp gia đình và học hỏi giáo lý phật dạy nhé thâm nhập lời phật dạy để các con chứng thực vì sư phụ khẳng định với các con rằng tất cả những điều đức phật nói đều là sự thật đều là chân lý à, những lời ngài nói là từ chân lý mà nói chúng ta là những người phải kiểm chứng những lời đức phật dạy chúng ta xác chứng những lời phật dạy nhé và để từ xác chứng đấy chúng ta đầy đủ lòng tin để thực hành theo lời phật dạy đi theo cái hướng mà đức phật mà chỉ dạy cho chúng ta để thoát khổ các con ạ đấy thật sự là thế gian này rất là khổ đó thế và hướng tới ngày phật đản thì uh, sư phụ cũng uh, rất mong tất cả các con tuổi trẻ chùa Ba Vàng à, các con có thể bàn với gia đình và nếu ai đã có gia đình có vợ chồng rồi thì bàn với gia đình nhé với vợ với chồng còn nếu chưa có thì bàn với cha mẹ tổ chức ăn Tết Phật đản nha các con tổ chức ăn Tết Phật đản ừ, đấy tất cả các cô bác Phật tử của chùa cũng đều, đều được sư phụ khuyến khích tổ chức ăn Tết Phật đản mấy năm nay rồi ừ, chùa chúng ta đều tổ chức cho Phật tử ăn Tết Phật đản các à, con có thể ờ, trăng đèn kết hoa và rồi là lập cái lễ đài phật đản ở trong nhà mình thôi thỉnh ảnh phật hay tượng phật đản đó các con lập cái lễ đài phật đản lên nghe không? rồi đề nghị mọi người ăn mặc đẹp ăn mặc đẹp nếu mà có quần áo ấn độ nữa mặc quần áo ấn độ các con cứ mạnh dạn lên cho sư phụ không có vấn đề gì cả nghe không đó nó có thể là hơi lạ một chút Đấy, nhưng mà từ lạ rồi dần dần sẽ thành quen nhé đó cả nhà cùng tổ chức ăn tết Phật đản đấy thì nếu mà các con mà mà mà mà làm sao mà khuyến hóa được cả gia đình nhà mình ăn tết Phật đản thì đấy là cái điều mà rất là vui vì sư phụ thì rất mong muốn là à, Phật giáo được lan tỏa và vâng, từ những các cái hoạt động này cái tết Phật đản này nó sẽ lưu giữ và nó sẽ lan tỏa được cái Phật Pháp cho nhiều người và nhiều người mà biết đến Phật Pháp thì người ta biết được con đường thoát khổ các con ạ. Đó là cái mong mỏi của Sư Phụ mà không phải của Sư Phụ mà của tất cả mười phương chư Phật mong mỏi như vậy. Chúng ta quảng kết thiện duyên giúp cho nhiều người biết đến Phật Pháp mà à, thì người ta sẽ có cái duyên để thoát khổ nhé. Đấy thì nhân dịp à, à, lễ Phật đản sắp tới mừng ngày của đấng cha lành của chúng ta đản sinh à, thì với tuổi trẻ chùa ba vàng sư phụ thay mặt cho tăng ni cho các cô bác phật tử có mấy lời với các con như vậy sư phụ rất là nhớ các con rất là mong cho cái đại dịch này nó sớm được à, khống chế được dập tắt để cho các con được về chùa tu tập à, đại giảng đường của chùa cũng vắng bóng các con khá lâu rồi nhé thì sư phụ xin à, gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các con chúc cho các con sức khỏe này à, đoàn kết với nhau này câu lạc bộ trong thành viên cho câu lạc bộ thật đoàn kết sống hòa hợp và rất là yêu thương nhau cùng nhau tinh tấn rèn luyện nhé để mà chúng ta trở thành những con người à, có giá trị cho cuộc đời này và làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người đó là cái điều mà sư phụ xin gửi tới các con chúc các con luôn tinh tấn nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát